Vâng, dạ vâng, em chuyển thông tin đó Dạ vâng ạ Mày được em, lắm cưới em, em thì em cũng được Một mình được Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Hôm nay hãy cùng mình um, xem xem ngày cuối năm đi làm của mình như thế nào ha Đi thôi Những người đi làm ngày 28 tây Rồi Đây sẽ là những người đồng nghiệp Cùng mình chiến đấu ngày cuối năm Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm cho đến khi Từng người, từng người rời đi và chỉ còn mình ở ca tối mà thôi trời ơi cảm giác thật là <laughs> một người nữa ra đi <laughs> chị em tết vui vẻ nhìn cái nét mặt mình đau khổ kìa tại vì ừ, cuối năm rồi cái tối chỉ còn có một mình mình nghe cuộc thôi về tối các thầy sẽ kèn gọi lên dồn dập dồn dập những cái lỗi rất là lạ luôn rất là hoang mang những người tàn ác thường sống thảnh hơi tôi không cho phép điều đó chị làm cấp trên tôi hơi lâu rồi đó phút của mình là ở um, bên Ôi trái anh ha ừ, quay hả ok hello các bạn 7 ngày với ờ, uh, <laughs> 7 ngày squat tại uh, tại dạ. phòng mình bình thường là... mình có nút giọng nói thôi bây giờ nó <laughs> thương em ký quá đi trời ơi thương dạ. quá là thương luôn ô trong cái tivi đó không tắt được nhỉ chào dạ vâng dạ vâng em chuyển thông tin đó đó dạ, à, tới lúc chị phải trả giá rồi dạ vâng ạ à. mày được em, lắm cưới em, em chết thì em cũng đâu để chết một mình được <laughs>